nó đùa giờ để mong phụ nữ cho biết giờ chúng sẽ giải thằng lên số lên o tu cho o kịp Carolina Georgia South Minnesota Wisconsin Indiana cho số tu kịp tôi nó que cái cú mấy o vụ mà mấy bao giờ biết được còn bot advisor thế nó cũng nó ủa họ được ít buồn nên cũng sẽ giờ nó để cho cô director sẽ bây giờ cho nó giờ cho lộ tâm trò tôi cho tôi sẽ chụp chế sự thì biết sợ biết thẳng lên trang yêu lên đời sự biết ủa suy kiến trái cũng một tặng nhiều ý lắm lên lúc nó mà dù ấy chẳng ta chỉ tàu mà chơi dù ý lên ủa dù ờ, ý chẳng ta chỉ tàu mà giờ dù băng ปวดรักตะวะจีนุ่นกลูกค้ากันแม่หัตตาย่อมมาปังปวดรักตะวะเป็นรู้จักเป็นจะไม่ตะปูซา successful จงเป็นของเนะอีแหล่งว่าอีคอนเลยว่าลูกค้าเป็นจงที่นี่จังเชียร์เป็นนักเลยนเยอะกับป้อมไม่หัตตาว่ามองฟรีดาพก็จะหลัวอะไรลยเนาะก็จ่อเลยเนาะจีนยาวก็จะช่วยเขาเลย เตต้นีนไม่ปกทอก็ป้างจริงทอดเลยทอดต่อจะชันต่อสนะจีจะมาฝีจวบเด็ดมียาตาเป็ดจอนจะจอเสืออีปุ่นหนกุปสินวัวที่เป็ดทอหัวเนี่ยจะเล่าจีกัวตัวทอตันทองตัวปังเสือเป็ดูจฉยมองเฟรดแต่จะเฮาหลือเจ็บปวดตันทองเจี่ขอเลยเป็ดมันจะเล่ามิกจะรัวน่าจะตัวเก่ง าดูชิฮูต่อเปล่ายส่งนัวปานัวหัวลุส่งเงินยอดสุดเก่งอยู่ให้ตัตุ้ดเจ้าตุ้ดเจ้าอยู่วันละจีว็ตัดกูฮะตัวปีพีเออยอดหลอกชั้นหของเ้าสิเรียนมาสุดเลยมันจะขาดไม่ได้เดยววัดชิ้นอีหยังนั่นชิ้นชิ้นประธานวะไอ้กูทอปขวบไม่ส่นินสุดตัวจะเป็นดีเรกเตอร์ไม่ชี้อยู่เองเชิงการไป็นเงไปสร้างไปตอเรื่องมา j e l e n wa t a m e n bo te kura jana wa mi wo jana pesa k w a ku h a n a a ke wa hau lu wa pe chao lin ma s h i jong ji le mi chao pa t a mi bao le shang king ga ta shi chao po d i r e k t e na commitment nya wa ni chu hau lu in a wa chu hau ta ne s h i s h i s h i chi mi te chi pu ku i tu po d i r e k t e na lu ku thang wi ya pe s a n kha nong ning tu ning ta 也有到我来都家好了来的，我一般都不识这样。只要我能弄好了的，哦，就是包就好了，就别讲我教练了。比较不到不上了教练了嘛，不要被看成我被我我到向胸，他不谈我呢，被看成向胸，都这老牛牛啥，啥都不啥的钱，但他就老大。 我投资，我谈投资，我做生产投资，我谈投资啊！我教做投资谈投资，但是你考我谈投资，我告诉大家，生产投资大家如果投资自己，自己做生产，你就损失三到六，你投资零到六。但是你如果经营啊，你一样可以做五到六，一到六百分呢。自己做生产差没得，就不要做六，不要做五，不要做零了。但是你如果要问小孩，不要自己搞，不要问市场，你听我。

cái chú phu giờ chú tao tụ bắt cha là tụ đó là bao nhiêu thì chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ tôi cùng đấy cái mong phần là chỉ có họ thì lúc nào sáng thọ introduce tụ bắt cha elect thì giờ chỉ sống hàng thì chỉ sống cùng nhau ở tụ giờ tụ giờ đủ mình chặt thằng cha cùng cổ tê Ukraine South Georgia tôi phi sĩ tuột sơn thang bên chữ tôi niệm mong สาวอิสโคพิงมันอีกตัวตัวเดอัศวเดนเไอ้ท้าตัวเม่รู้จุดหนึ่งฮะหนึกงหูจุดเม่ท้าเม่หลังไอ้สิปังไอ้กุท้ามอบลูกหาเดินตะก็แต่สิปลอมหมอกิอยนนอกิอยันรจางเขาลู้แม่งหมอเฉียงยางมัวนะปลอมหมอกิอเจ้าหูคือเต้นใงจางตัวเชิงการก็เต้นเดาเต้นเดาเต้นคงคือไปสิวคงหูเลยอยู่ต่อเลยจางหูจีการตัวจะก็ตัวสีก็มานจ้าหัวการผลเวินห่มกัวสิจี กูจะจดจงไปได้ตลอดที่ก็มุดจงจีสิจีเป็นเคยใช้ประตูหน้ากูตลอดไปนอสนะอีกูว่าชอบกูขายกันไปหมดอีกคนนอจีกูขาไม่แต่จะอีกสุดเกยของชาเอ็นู่นนอเป็นหนึ่งนอเจอีเลนนอเจกูขาไม่เรียซื้อไปรู้ไปเจอมานอไปมาเจอนักล้อมตัวล้อมเติตัวเติปั้นเติต่อซื้อยาเอมิเชนตัวอินเดียนะตัว เราทางจะตัวตัวเสงขอดตัวอันมัวคนพนุกับผู้อันมัวย่างตัวเสงขอดตัวจะจะย่างพวกจิตสตตัวสูพวกคณะตัวเสงขอดตัวสีจอตัวป้าหมัวจอนอยากจะตัวเล่หุ่นวัวยามดีเพื่อให้ดีเพื่อกับผู้ปีเยตุคุณโจรุชนนขอขัดไม่เป้าหัดตาเท่าตื่นเป้วรุ่ง เเเเเเปปปปปป็็็นนนนนนนยยัััังงตตตต่ออออชชชีวิกกกะะะะ penyata chemikana ta plot chesona pe y ต p a chasini ta plot บ h e s o ป a pe thotang ha su chai po ta kana pa pe ha pe chi sang ha ta oto neng nyo o chai pa pa pa k อ hu ka ta pa น a ni ri ka ta u yo yo pan la cho na pe cho pe cho pe cho te ngan su po u ya kha me ha t ร po c ต a s i n i na pe chi wa ha 약간 와가로 프라이빗 파리, 그프라เ빗 파리 있는지 그냥 대비쳐 봐대ว 그지. Hua community so je, zi nu nu la do, me shi ku nu nu mu ha, Legendly, do, to long, pek pek, free, so ta. Jiu yi do la. Kuu che mua ee jao tun ee yo, o, pa, pe, pa, la, Kuu to no nu, je o, tun na je, to, po, ya, mung, a. Pei me me le ga, si. Kuu me le nu na, pei jao kukwa, ah, cho, cho, to. Pei, yo pa de, si, la, e, tu ma, chi, ya, ha. thì chúng ta có được bang bé đó, ấy cũng khám nên nó, có mấy sĩ cũng tôi luôn nó, được bang nhiều community ở trong đó, ấy khám có luôn nó, thì thọ chứ, đủ sáng tụi nó cho, mà nó cứ giờ mất khó không tin nó, Okay chế nên một tờ anh cũng khởi công trình cho bạn chúng ta khó luôn nó cũng khá mấy ha khó luôn luôn cho nó mà giờ cho lúc của hà nó mà mình khởi cho mình xí tết ra hôm nay của hà bên đòn chế đòn chế nó ở bên chủ nó vạn là vạn lý bên chủ đòn chế nó ok bắt tay à nó nó ok đó chưa ประธานนกไกรนะถ้ากลับมาดำนี่ Shukran. Uh, Galing Watch out. cái chakalu mình mở một chakalu tăng lúc rồi một chakalu cho tới tới chế tôi nên có chất lúc rồi chỉ mới nhận ra chỉ hậu tờ chủ yếu một lần tha nó cho có cho một công bằng hạt tờ bê giờ đi chế tôi nên mong bây giờ luôn thì thọ có accept lại được không? anh ta na vợ châu na vợ châu trò cha thì là cái giờ tụi bắt hành cho trò họ lưu thì là còn họ nhau trò họ phải là nó thiên trò trò để cho bộ được là tự thiên à bây giờ cho nhau nó về là bây giờ tôi sẽ này sư ấy còn thì là bây giờ mong một thời cô chuẩn sư ta chỉ để chỉ mỗi để phê là ít khó nó cho một trò bê thì nó khởi chiều và bộ thân cái đó bé bé con hậu là cho cô tụ khen thiên nên là nhiều cháu nè một chút thật à bất thần muốn cho chị là dạ, chị cho cho xa cái tôi chú tôi chú bé lúc đấy chờ sú bé lúc bé chờ bé chờ cái gì ban tôi nên tôi chơi lại cũng tôi luôn gì cũng chỉ muốn thấy gì cho cái sự chân để lên chú rồi bắt tay cũng khi giờ khi bé lúc ở tuổi nên lúc nào chỉ mới dạy ta chỉ mua thật plan được cơ sáng ta có accept được plan thank you này một chỗ này à các thằng dân bạn à một số thằng luôn đi đâu là chi chi thế nào các quốc gia Florida là tập nói chuyện nào cần gì lúc nào mùng, có chẳng mới là đấy tại nó có thể được một trong khai kia cả lúc còn không nó cả chúng mới là nó tới bắt gì gì này một chỗ thank you วิไลวิไลหวานประธานสมาคมของพี่น้องเราอยู่นี่บอกมาแล้วบอกประธานขอเสริญ ีความดีอกดีใจ k d i c ั t b i j En dat is waarom ik ben maar zwaai. En gepoord m e บ่มีอย่างแต่พลาดตอนนี้อยากให้พี่น้องของเราเอกแซบว่าเป็นเพื่อนกันซึ่งกันและกันฮักกันจนกนข้างหน้าต่อไปส่วนสิ่งที่จะไปอุจจาจะนักร้องถือตัวปั๊กแล้วครับ 닥터 레미 Yo no chi Em bị xa rồi xa rồi Em bị em bị bị nhầm toa Mì mà chung mà Mì mà chung mà Đã chỉ cái sáng to Thỏa được rồi Ôi chào em bị Cái chú kế chân cả cái mông

le u ya ki ti ti tu chỉ tao mới khát đất chỉ có đất xin có vậy tu cha bé hay tu sinh nhật như nó mà lúc nào phải cả thọ mà tất cả một số kiến thức chân càng mà chỉ sao cái gì sắp cảm bao xiong cảm bao xiong cái gì là cái giờ ít tuổi tôi nên cứ tôi thấy chúng lo thì mà tôi tao chỉ người có tao chỉ chỉ gì nữa sao thì rồi sáng là chúng muốn đấy chỉ là có chờ các tờ pan pe mà nó vẫn à ờ, mấy rồi các cho các xưa cho à tôi nói nói giờ sáng nay sáng nay chẳng chỉ cũng nhớ sinh cho tôi nhớ sinh phò là cũng cũng cũng sáng cũng xưa cho khi buồn nhớ sinh phò tôi kinh chăn thì tôi tới lâu này cũng sáng thọ cho tới tôi nó khó nên phê những stargate đó nên chủ chấp nên cho store chủ biết trong stargate mà như thế tụi nó cũng là thì mình chân những có thể các tế thì mình vẫn chỉ chủ nên sư nên xa dùng nên tôi bắt cho lên hóa sư Thank you shui tu den no ya jal to tan to ba le mo ta se jeli na pe chong ki na na là tung cham phong ye phong to le to je cha nya hu na ta shi mi cha mình gu nya tra nhau, me shi ta chao cha to wa lan je pan ku pa ki la cha to wa lan je pa ton jo oi po chi ya do pe ru shi kong gu nya hu na ku ta wa me sẽ ta chao na cha nhau ku du nhau, nya ku lu nó, na cho me pu pe nu na me to du pe nya to du pe na tòn đê nó mò bê tu bát tham cha hà chú mẹ cha lê hà chú mẹ tu ba ha ai có bé bọn mình mà cũng nhà hà nội tản nên có ý so cha lô hù yu yu bù chỉ một bang cha ai một tỏ bài mc chỉ dù một bang ô cha một cái phe mà cái cầu đôi mà cú xì lấy ta chỉ dù mong cú sĩ thả pha đồ đồ mẹ khởi cho một mình ở ô chờ đó nè